Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ năm ngày 7 tháng 10 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin ông Hoàng Dũng phủ nhận việc cắt ghép lời của đại tá Đinh Văn Nơi. Báo chí của nhà nước Việt Nam vào hôm 5 tháng 10 đồng loạt đăng tải các bài báo khá giống nhau cho rằng đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Đại tá Đinh Văn Nơi và một cựu bí thư tỉnh vào hôm 3 tháng 10 đã bị cắt ghép và quy kết ông Hoàng Dũng, một trong những người sáng lập phong trào con đường Việt Nam là người phát tán lên mạng. Tuy nhiên mới đây ông Hoàng Dũng đã công khai phủ nhận điều này. Đây là hình ảnh báo Lao động cho rằng ông Hoàng Dũng, chủ Facebook Hoàng Dũng, đứng sau clip ghi âm cuộc nói chuyện của Đại tá Đinh Văn Nơi với Thiếu tướng Bùi Bé Tư. Sau khi dư luận trong nước khá phấn khích và tỏ thái độ ủng hộ giọng điệu khá nghĩa khí của Đại tá Đinh Văn Nơi trong đoạn ghi âm, thái độ của ông Nơi là từ chối cho công an mang súng ra chấn áp người dân thoát khỏi thành phố Hồ Chí Minh về quê tránh dịch.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 Hoàng Dũng nó tung audio, ghi âm là nó tiêu diệt anh nơi rồi. Người nào có suy nghĩ này tức là người đó ủng hộ sự tồn tại của độc tài Cộng sản. Anh nơi đang là đảng viên Đảng Cộng sản, sinh năm 1976, tương lai còn rất rộng mở. Nếu anh ấy là một người thực sự tốt, anh ấy sẽ rất vui khi ra khỏi Đảng Cộng sản và dân đưa anh trở lại chính trường sau năm 10 năm tới khi Cộng sản không còn tồn tại. Còn nếu anh ấy là một người xấu, anh sẽ không bị ra khỏi đội ngũ bởi Cộng sản là một tập thể của những lũ người xấu tàn ác. Nếu anh nơi xấu, mình tiêu diệt anh nơi thì tốt quá chứ sao. Xin lưu ý là đến giờ, anh nơi vẫn chưa có một câu nào phủ nhận nội dung cuộc điện thoại nhé. Và người nói chuyện cùng anh cũng chưa một ai báo rằng dám nói là audio không đúng, tất cả chỉ tập trung bảo vệ tay Nguyễn Thanh Bình mà thôi. Vì sao lại như vậy? Mấu chốt nằm ở đó. Những gì anh nơi làm, anh ấy đều báo cáo cho Bộ Công an Thứ trưởng Bộ Công an đã đồng ý về mặt chủ trương của anh Nơi, chỉ còn Bình. Chi tiết đắt giá là ông Bình cứ đòi mang quân đội, công an, súng đạn ra để chặn dân lại, không cho người dân An Giang trở về nhà của mình. Đó là một kẻ độc ác. Nguyễn Thanh Bình là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang hiện nay. Anh Nơi không nghe lời ông Bình là điều dễ hiểu vì hệ thống quản lý khác nhau. Bình là bên chính quyền, anh Nơi là bên công an, nơi chỉ nghe bí thư tỉnh thôi, bí thư to nhất trong cuộc nói chuyện rõ ràng anh Nơi và Bình đối lập nhau về quan điểm đón hay không đón dân về. Quan điểm của anh Nơi là đón vì dân là người nuôi anh Nơi cùng các đồng đội của mình. Đây là suy nghĩ và lời nói của anh Nơi. Anh ấy đã từng nói ra như thế trước đó công khai. Còn ông Bình thì đại diện cho tư tưởng độc tài cộng sản, coi dân như con thú, sẵn sàng trấn áp, bắn giết. Có chuồng không cho về. Một chi tiết rất quan trọng là đại tá Đinh Văn Nơi đã khẳng định ở thành phố Hồ Chí Minh không ai lo cho dân cả. Nói cái miệng cho sướng mà thôi, bỏ chết bờ chết bụi. Người ta có cái ăn cái mặc thì ai về đây làm cái gì? Câu nói này nếu không phải là của anh Đinh Văn Nơi mà là của ông Đinh Thường Dân thì sẽ bay ngay 7,5 triệu tức là tiền phạt. Và cuộc hội thoại nó cũng cho thấy chủ trương của một tỉnh. mỗi nơi một phách trong phương pháp chống dịch, chống dân. Ngay trong mỗi tỉnh phương pháp chống dịch, chống dân hay đón dân cũng hết sức khác nhau. Đây là hình ảnh người dân từ thành phố Hồ Chí Minh trở về quê trốn dịch đã đi hàng trăm cây số, đến đêm ngủ bên vệ đường. Đấy là lý do để tuyên giáo và công an loạn hết cả lên chỉ vì một cuộc điện thoại. Cũng may nhờ có cuộc điện thoại này mà người dân nhiều tỉnh được về nhà không phải núp bóng lớn nữa. Ông Hoàng Dũng đã đưa ra nhận định của mình như vậy. Và ai là người đã thu đoạn băng ghi âm của ông Nơi cực kỳ lạ và hấp dẫn vụ cắt ghép các file audio nói chuyện của đại tá Đinh Văn Nơi. Đó là lời bình luận của cựu Trung tá an ninh Nguyễn Hữu Vinh, tức là Ba Sàm. Và cái cực kỳ ở đây là từ sự tài ba của đối tượng xấu nào đó cho thấy sự kém cỏi lúng túng đến độ không thể giải thích nổi của chính quyền An Giang trong vụ việc được gọi là cắt ghép file ghi âm đại tá Đinh Văn Nơi. Còn hấp dẫn là từ đây thấy nổi lên những bí ẩn đằng sau phía đó. Ban Thường vụ tỉnh ủy An Giang đã rất nhanh chóng khẳng định thông tin trên file ghi âm đó là cắt ghép gây chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ. Tuy nhiên, phía báo chí cũng không dám trích ra vài câu và phân tích biểu hiện cắt ghép nó ra sao cả. Vì thế mà độc giả không biết một chút chi tiết nào trong nội dung cuộc nói chuyện và làm sao phán xét đúng sai cho được. Trước hết phải khẳng định rằng qua nhiều báo cho biết đoạn clip ghi âm không phải là tiếng nói của người khác hoặc dùng phần mềm giả để giả giọng mà chính là giọng của ông Nơi và cựu bí thư. Đây là hình ảnh Giám đốc Công an tỉnh An Giang Đại tá Đinh Văn Nơi. Vấn đề chỉ nó là có cắt ghép thôi, tức là lấy đoạn ghi âm audio này ghép với những đoạn audio khác tạo nên một cuộc nói chuyện bình thường. Làm sao như vậy để đánh lừa được người nghe thì thật là kỳ tài. Thêm nữa, dễ hiểu là để ghi âm trộm được một cuộc điện thoại của một đại tá giám đốc công an là vô cùng khó. Nếu ghi trực tiếp qua hệ thống điện thoại thì phải có trình độ công nghệ rất cao, còn ghi âm bên ngoài thì phải đặt máy nghe trộm trong phòng một trong hai nhân vật trên khi họ nói chuyện ở chế độ mở loa. Cũng có nguồn dư luận cho rằng có thể chính phía công an đã làm việc này là cuộc gọi giữa một đương tức là một công an đề cập với một thứ trưởng công an với lời khen ngợi với mục đích nhắm vào ông chủ tịch tỉnh và đề cao công an hoặc do phía muốn nhắm vào ông nơi đã thực hiện hoặc do tổ chức đảng địa phương muốn lấy điểm để dân hạ nhiệt